Bạn hãy nhìn thật kỹ vào tình huống gây ấn này xem. Một con rắn độc ở rừng Amazon đang ra sức tấn công anh chàng lái xuồng. Trong đó rất hung hăng. Theo như được biết một giọt nọc độc của con rắn này dư sức giết chết hơn 50 người đàn ông trưởng thành. Liệu rằng anh chàng xấu số có thoát được khỏi lưỡi hái của tử thần không? Thật ra cách đây 5 phút trước anh ta đang hộ tống du khách đi tham quan vẻ đẹp ở khu rừng Amazon. Bầu không gian lúc này đang vui vẻ và yên tĩnh. Cho đến khi ông nội lái xuồng nhìn lên phía trên cành cây thì đã thấy một con rắn độc đang bò ở trên đó. Hảo hán chưa trỏ sự đời lập tức dùng lát cành cây để khiêu khích con rắn độc. Kết quả là con rắn vô tình bị rơi xuống chiếc xuồng khiến cho ai nấy sợ theo hết hai hòn trứng cút. Bởi thế đừng hỏi tại sao phụ nữ họ luôn sống thọ lâu hơn cả đàn ông. Con rắn lúc này cũng đang rất sợ hãi vì nó cảm nhận được sự đe dọa của hai người đàn ông trên xuồng. Còn ông nội này thì vẫn cười hả hê xem như đây chỉ là trò đùa con nít. Trong khi đó con rắn có ý định bỏ ra khỏi chiếc xuồng để bỏ đi thì đã bị anh ta cản lại. Nhìn thân hình gớm ghiếc của nó cũng đủ biết nạp độc mạnh đến cỡ nào. Sự tác động của chàng trai lái xuồng đã làm cho con rắn trở nên bực bội. Nó bắt đầu chuyển sang chế độ tấn công. Anh chàng lúc này cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm rồi. Chơi ngu lấy tiếng là có thật. Con rắn độc nhanh chóng con người lại hướng thẳng đầu về phía anh ấy. Sau cú tát của nó tôi tưởng rằng anh trai kia coi đời là cái chắc. Nhưng may mắn sao con rắn chỉ đang răng đe chàng trai rằng đừng có mà chọc ghẹo nó. Nó mà tát chúng một cái đi chậu diêm vương luôn là có. Ngoài đời mà mình gặp cảnh này cũng xỉu lên xỉu xuống rồi. Công nhận ông camera vẫn cứng rắn ngồi cầm máy quay để ghi lại khoảnh khắc chạm trán với lưỡi hái của tử thần như thế này. Sau một lúc đùa giỡn với con rắn, anh chàng lái xuồng mới hết cả khịa con rắn và để cho nó bỏ đi một cách thản nhiên. Nếu anh ấy đùa giỡn với con rắn độc đó thêm một lần nữa thì chắc chắn chỉ có lối chết. Thôi thì chúc anh trai có một chuyến tham quan vui vẻ và an toàn hơn nhé. Tình huống thứ hai này vẫn là một người đàn ông có máu nhiều nhiều hơn máu não. Frank là một nhà thám hiểm ở những cánh rừng bị bỏ hoang. Trong một lần đi qua kênh rạch bị khô cạn thì ông ta vô tình phát hiện ra thứ gì đó đang lẩn trốn bên dưới chiếc ghe. Hẳn là một cái đuôi của loài bò sát nào đó rất gớm ghiếc. Frank lập tức kéo chiếc ghe sang một bên, Ai ngờ lại bò sát bên dưới lại chính là một con rắn hổ mang đã trưởng thành. Nọc độc của loài này chắc các bạn cũng biết rồi đấy. Bị nó cắn trúng một phát mà không nhanh chóng sơ cấp đến bệnh viện kịp thời thì cũng mất mạng như chơi. Huống chi người đàn ông này đang ở trong khu rừng cách thị trấn hàng chục cây số. Con rắn nó tát cho một cái thì nghĩ mùi đất dần dần cho quen luôn là được. Thay vì bỏ chạy thì Frank còn cố chấp khiêu khích con rắn hổ mang. Thậm chí ông ta còn gan dạ nằm trước mặt nó, Review chi tiết con rắn cho mọi người am hiểu hơn về đặc tính của nó. Tôi nghĩ rằng người đàn ông này đang chơi đùa mạng sống của ông ta với tử thần. Đối diện với loài bò sát nguy hiểm như thế này thì tôi đã chạy tuyệt quần rồi chứ huống chi tiếp xúc gần với nó. Con rắn hổ mang cảm thấy mối đe dọa ở ngay trước mắt thì ra sức tấn công người đàn ông. Frank liên tục né tránh những đòn chí mạng. Chỉ cần sơ ý một cái là thấy cái vòng kim cô hiện ngay ở trên đầu. Nếu là các bạn thì có dám hành động điên rồ giống như người đàn ông này không? Frank còn làm theo động tác của con rắn để chọc ghẹo nó. Con rắn kiểu mày có mua bản quyền chưa mà đòi bắt trước tao? Cứ như thế Frank tiếp tục trêu chọc con rắn, còn nó thì cứ ra sức tấn công ông ta với những đòn chí mạng chết người. Frank còn nắm luôn cái đuôi của con rắn lên khiến nó mất lợi thế phòng thủ. Nó có muốn bỏ chạy cũng rất khó khăn, bởi vì dường như Frank đã quá hiểu rõ điểm yếu và cách khống chế chúng. Bộ môn chọc chó ở Việt Nam làm gì gây cấn bằng bộ môn chơi đùa với thần chết này. Mấy ông bạn Việt Nam xem video đừng có mà làm theo nhé. Nhưng có lẽ con rắn đã xin chịu thua ông ta rồi. Nó rụt đầu xuống đất giống như đang cầu xin vậy. Frank cảm nhận được sự sợ hãi của con rắn cho nên cũng đã để nó bỏ đi. Thật ra ông ta cũng sợ con rắn chết khiếp luôn ấy chứ. Thôi thì chúc Frank có một chuyến đi thám hiểm gặp nhiều may mắn nhé. Sau đây vẫn là tình huống gây cấn thứ ba. Mới sáng sớm thì tất cả người dân trong ngôi làng ở Ấn Độ đã tập trung lại hóng hớt chuyện gì đó. Họ nói rằng vừa rồi đã tận mắt thấy một con rắn độc rất lớn làm tổ ở đây. Theo như thông tin thì cách đây hai tuần về trước nó đã cắn chết một người dân ở trong ngôi làng. David không nghĩ ngợi nhiều mà cho người đào sâu vào bên trong cái hang để bắt con rắn đó. Mới đào được vài khúc thì mọi người đã thấy da rắn vẫn còn rất mới. Điều đó có nghĩa rằng con rắn độc đang ở trong giai đoạn lột xác. Cứ như thế họ vẫn tiếp tục đào mà vẫn chưa thấy con rắn ở đâu. Ai nấy cũng nghĩ rằng có lẽ nó đã trốn vào bên dưới khúc gỗ mục to lớn này hai ba người đàn ông nhanh chóng lôi khúc gỗ đó ra. Ngay lúc đó bọn trẻ con đứng từ xa cũng đã tận mắt thấy con rắn độc đang bò ở bên dưới. Thế là mọi người lập tức kéo cái khúc gỗ đó ra ngoài luôn. Ai nấy vô cùng sợ hãi không biết con rắn đó hung hăng tới mức nào, nhưng họ vẫn phải đào sâu vào bên dưới để bắt con rắn đó cho bằng được. Nếu không thì về sau sẽ có chuyện đáng tiếc khác xảy ra. Sau 3 phút đào bới các lớp đất ra, David đã xác định được vị trí của con rắn. Hóa ra nó là một con rắn hổ mang rất lớn mang nọc độc rất nguy hiểm. Hèn chi một người dân trong ngôi làng bị nó cắn một phát chết là phải. Nọc độc của mấy con rắn này khỏi phải bàn cãi rồi. Tuy nhiên David vẫn thản nhiên tìm cách lôi con rắn đó ra bên ngoài mà không có một chút sợ hãi nào cả. Có lẽ anh ta đã quen với công việc này rồi. Nhẹ nhàng cầm cái đuôi con rắn kéo ra khỏi cái hang, trong nó hung hăng chưa kịp. Vậy mà David vẫn lấy cây móc đưa con rắn lên trước mặt cho camera ghi hình lại khoảnh khắc đó. Một hành động rất nguy hiểm có thể gây chết người bất cứ lúc nào. Con rắn này dài phải hơn cả một mét. Tất cả người dân bên trong ngôi làng nghe tin thì liền tụ họp lại. Ai nấy cũng đều ngơ ngác, không ngờ David lại có thể khống chế con rắn một cách dễ dàng. Con rắn cảm nhận được sự đe dọa thì liên tục tấn công anh chàng David. Cảm thấy tình thế lúc này đã trở nên nguy hiểm, David nhanh chóng bắt con rắn đó bỏ vào bên trong cái hộp nhựa lớn. Chứ để nó ở bên ngoài lâu thì thế nào cũng có án mạng xảy ra. Anh ta dự định sẽ thả nó về lại với tự nhiên ở một nơi nào đó rất xa không có một bóng người. Đấy là ở Ấn Độ chứ ở Việt Nam thì lại có món rắn xào xả ớt rồi nhỉ các bạn. Con này phải cả thùng bia mới đủ. Nhưng nói gì thì nói, tất cả người dân bên trong ngôi làng đều rất biết ơn anh chàng David. Nếu không bắt được con rắn hổ mang to lớn đó thì cuộc sống của họ về sau sẽ không thể an tâm được. Video review con người và cuộc sống hôm nay của chúng mình đến đây cũng đã hết rồi.